gì vô thôi thật đội thử đi mốt mua hả ừ Cho thử coi Còn có lóc hả? Dạ Một cái vô hơn Ao đó là mẫu Ủa bà nãy anh nhắn hỏi em Em không, em comment á Anh khác của tụi mình, tụi anh mua cái nó Sài Gòn Để Sài Gòn với con đó Em là John Holly á Là hôm bữa hỏi em đi ghé cái đó rồi đúng không Đúng rồi Chứ là như em ghé đây là bạn em bán Đúng rồi cho nó gọn là bạn nào mà chai đậu ăn tắm hầu như là không có sử dụng được cái món này à. tại vì nó cơm Tính nghĩa đây một vật tay Đừng ngắn ngó vậy ngó đèn có người ngắn ngón Nói chung ngắn ngón cái tác thì ngồi dễ lắm Dạ Mà chỉ điểm là nó không bảo vệ tốt Đúng rồi, nó không có bảo gì hết Từ lúc uh, mình ngã xuống các bạn nên cơ bản là mình chống cái tay xuống liền Để không bảo vệ hết cái đầu ông ta Nhưng mà được cái anh thao tác điện thoại cũng dễ Còn vàng ngón là bỏ tay nhưng mà vàng ngón nhiều lúc ờ, không quen cảm giác cái tay nó không mình nó khó ủa còn còn anh nào comment nữa hả không anh tưởng đâu là có anh ờ, là anh khác nữa còn anh cùng anh là khác nữa đó <laughs> là như là anh qua mua rồi cái anh cùng anh qua cái nữa là không có nói cái bán luôn món này còn cái cá nữa chín đúng rồi à, xin đó về đúng rồi như lúc ăn còn là mà được chọn phía chân, cái phía trên được chọn này phải không như anh cái cái mẫu này như cái này cái này dễ, rưỡi anh mua giảm còn trên ba năm anh tính dán cho bạn nào hỏi gì bạn anh hỏi à. tùy tiệm nữa cái này nó cũng ờ, hai hai miếng nó lại đúng không đúng rồi hai ba miếng nó em tính kêu uh, thợ là chụp cái mặt nào phẳng nên dễ dán dán đi chứ ông tại ông thường ông dán ông chơi ông đẩy hết nó luôn tại ông sợ dán thì hư sơn nên này nó không hư nó chỉ hư mấy cái trong giống như là nó bị ờ, lỗi nó bị nó bị dạp lên không biết bị hột quẹt nó hơi hay sao nó không biết lúc em cắt cái keo dư em mới thấy cái à cái thằng dưới đây nói à ừ. này ừ. em nghĩ là do hơi của này bị mặt cong á yeah. Dạ. cái bây giờ cuốn nữa chứ mình có khách đến còn rất có còn biết một cái cũng cho nó bốn tiếng một một ờ, canh làm hoài một miếng canh dữ lắm ờ, còn cái giờ bất kê này nha rồi ta được cái ông lắm đúng vậy lắm nha à không cho lâm giảm 10 trăm á cơ dễ hang lắm vậy ừ. lấy bộ này đi xin lỗi xin mày nó ngon chứ rồi cộng với cái phong cách mà cảm thấy không được